Trước hết, chúng mình sẽ tìm hiểu tác dụng của dấu gạch ngang. Tác dụng thứ nhất, đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. Nhớ nhé, trong đối thoại. Trong trường hợp này, các con sẽ theo dõi ví dụ của cô này. Thỏ thấy thế, bền mỉa mai. Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy. Như vậy, dấu gạch ngang lúc này để đánh dấu lời nói của nhân vật. Nhân vật được nói đến trong ví dụ này đó chính là thỏ. Thỏ đang nói với rùa với một cách mỉa mai và toàn bộ lời nói ấy vì là nói trực tiếp cho nên sử dụng dấu gạch ngang. Trong trường hợp này, dấu gạch ngang kết hợp với dấu hai chấm. Chỉ có điều khi trình bày con phải nhớ hai chấm xuống dòng rồi sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu lời nói của nhân vật dấu gạch ngang còn dùng để đánh dấu phần chú thích hoặc gọi là phần giải thích trong câu. Ví dụ nhé. Một lần, bác sĩ Ly, một người nổi tiếng nhân từ, đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Con thấy nhé có hai dấu gạch ngang. Hai dấu gạch ngang này chính là kết nối cho một lời giải thích. Giải thích cho điều gì? Giải thích cụ thể hơn cho bác sĩ Ly. Đó là một người nổi tiếng nhân từ. Và phần tiếp theo chính là phần vị ngữ cho câu này. Như vậy, dấu gạch ngang còn dùng để đánh dấu phần chú thích. Trong trường hợp chú thích này, đánh dấu phần bắt đầu, đánh dấu phần kết thúc của phần chú thích đó. Các con lưu ý nhé. Tác dụng thứ ba của dấu gạch ngang người ta còn sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý cho một đoạn liệt kê